Uh, xin chào tất cả mọi người, tôi là Thùy Linh, uh, một uh, bà mẹ bỉm sữa hai con và đang kinh doanh spa và thiết bị và cung cấp thiết bị spa thì uh, trong cái quá trình kinh doanh của tôi từ trước đến nay tôi luôn luôn đi cập nhật công nghệ mới xu thế mới luôn luôn tìm tòi tìm hiểu và vất mất rất rất là nhiều tiền đi cập nhật những cái công nghệ mới nhưng hôm nay tôi đến đây cùng với chuyên gia hóa chất thảo đoàn và chọn ừ, một người chị rất là tôi rất là ngưỡng mộ một người chị à, làm nay tôi được đến đây ở ờ, được gặp chuyên gia hóa chất thảo đoàn và hoàng hoa chuyên gia trong lĩnh vực y tế hôm nay à, đến đây thì tôi nhận được những cái à, giá trị mà thực sự là ở ngoài kia chưa ai và chưa người nào đã cho tôi về những cái mà quy chuẩn nhất về an toàn y tế trong kinh doanh spa và để làm sao để cách các bạn phòng chống lây nhiễm trong spa và hơn thế nữa là tôi được học những cái kỹ thuật mới nói chung là mới nhất hiện tại mà các bạn như bỏ tiền có những cái các bạn có thể bỏ tiền ra cũng không mua được ở trong những cái buổi buổi học ngày hôm nay và hơn thế nữa là tôi được ở trong một cái cộng đồng lớn mạnh như cộng đồng Bicode mọi người luôn giúp đỡ nhau luôn sẵn sàng chia sẻ sẵn sàng cho đi và có những cái mà đồng đội cùng giúp đỡ nhau và Vâng, để phát triển một môi trường spa lành mạnh và chuẩn chuẩn y khoa, chuẩn y tế cho mọi người. À, thực sự thì hôm nay biết ơn gửi lời biết ơn rất nhiều đến cộng đồng Bico đến chuyên gia hóa chất Hoàn Đảo, Đoàn Thảo và đến uh, uh, chuyên gia Hoàng Hoa của chúng ta và tất cả anh chị em trong cộng đồng Bicốt có mặt trong buổi học ngày hôm nay và thực sự là cảm ơn mọi người rất nhiều không có từ gì có thể diễn tả được cái cảm xúc của Linh ngay lúc này hôm nay Linh nhận được rất rất rất quá là nhiều giá trị luôn mặc dù chỉ là những cái buổi chia sẻ của các chị em chủ spa bình thường nhưng các chị sẽ có góc nhìn mà Linh không có mọi người sẽ có những cái mà uh, kinh nghiệm mọi người làm mà Linh không có Thực sự là hôm nay quá nhiều giá trị, quá nhiều kiến thức trong buổi học Và cảm ơn biết ơn mọi người rất nhiều